khi ta bên nhau đôi khi anh thật vô tâm quá cứ ngỡ như dù có ra sao em vẫn mãi bên anh như hôm nào nhiều khi em lỡ hẹn em rồi quên nhiều khi thấy em đang cười nhưng đâu hay biết rằng em đang em sợ anh mới thấy trong lòng anh đau nhói chỉ thiếu vắng em thôi mà sao anh thấy vì trái tim anh yêu em nhiều lắm hạnh phúc bên em không thể nào quên vì anh đã quá vô tâm người ơi để hạnh phúc mãi đánh rơi Người hãy thứ tha cho anh lần nữa Cuộc sống bên em không thêm buồn đau Và anh xin chúc em luôn được vui Cùng người yêu tốt với em Trong cuộc đời Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu Người ấy có biết tính em hay trách móc thích nuông chiều Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em buồn không Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng anh nhớ em nhiều anh nhớ em nhiều sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn một nỗi đau trong lòng anh hôm qua anh thấy ôi người ấy đang trong tay với cô nào đây giật mình nhận ra không phải em Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu Bao lâu ta đã không gặp nhau Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này Chẳng biết phải nên làm gì đây Chưa bao giờ anh hết thắc mắc Sao em lìa xa anh này để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy chưa bao giờ anh hết suy nghĩ sao em lìa xa anh này hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người cần một làn hơi ấm để cho anh được thấy như em đang kề bên tuyết rơi để trắng lo em anh về này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay anh khao khát một giấc mơ Oh.